Và hello và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của tôi Lại là tôi Kuyon đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với một video Free Fire này của mình Yes Và trước khi bắt đầu video này á Thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút uh, like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắp cái chuông để có thể cập nhật những video mới trên kênh của mình luôn nha Hôm nay anh em ơi thì bây giờ là mình đang gọi là quay cái khẩu M60 cho các bạn coi đây Thì cái này là tôi đã quay rồi nhưng mà tôi cũng đã có quay lại cái quá trình mà tôi quay cái kim này Cái cây cái cây M60 này ra sao anh em à Nó khó khăn vãi nồi luôn á anh em ơi Hôm nay tôi sẽ test cái cây M60 này cho anh em coi nha Và nếu mà anh em yêu thích video này thì đừng quên để lại cho tôi một nút like Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào Let's go Ok các bạn ơi Thì hồi nãy giờ chúng ta đang vô trận nè các bạn Mà hồi nãy các bạn biết sao không Khá là nhỏ một cái đó chính là tôi đã bị gọi là kiểu như là Tôi đã bị ao game anh em à Tôi đã bị ao game Oh shit man Ôi ôi ôi, ôi. Thanh niên này yếu máu rồi Hồi nãy mình bị ao game ngay vòng một đấy Nên là mình chưa có Ồ ồ ồ đứng vô đứng vô hồi máu hồi nãy tôi bị ao game ngay trong một với nên là tôi chưa có quay được cho anh em coi đấy nhưng mà như là cái trận ngày hôm nay của tôi là tôi được gánh hết sao á bây giờ tôi sẽ gọi là có sử dụng uh, cố gắng gọi là bắn hết mấy trận này để sử dụng tiền mua m 60 anh em à đấy ok lên rồi tính ra là cái trận đấy tôi chưa quay được cho anh em với lại là hình như là tôi được gánh luôn rồi anh em à tôi là tôi được gánh luôn rồi sao ấy mình được gánh mất tiêu luôn rồi mình chưa kịp bắn nữa đó vậy chi ghê vậy thề luôn đó tôi chưa được tôi chưa kịp bắn cái gì hết trơn đó mà mấy bạn nhỏ trong này gánh tôi hết trơn luôn rồi anh em đây bây giờ chúng ta đến với m 60 này anh em ơi đây cái khẩu này á, là khá là nó ra cũng khá là chắc là cũng khoảng một tuần mấy rồi mà hôm nay tôi mới review được cho anh em coi đấy anh em thấy không m 60 nè mình nhìn vô cái skin này á thề với anh em luôn tôi nhìn vô cái skin này á tôi không nghĩ là cái skin này á nó là một cái cây súng kiểu như là bắn kiểu như bắn tiểu liên kiểu vậy đâu mà mình nghĩ nó sẽ bắn uh, kiểu như là Nói chung là mình nhìn nó thì kiểu như là như AK hay là như MB40 á Nhưng mà cách bắn của nó thì nó lại là khác anh em à với lại là mình đã có thử bắn cái cây M60 này rồi Và theo mình đánh giá thì cái cây này nó Thứ nhất là skin của nó tăng tốc độ bắn Và tăng tốc độ gài đạn rất là nhanh Đây mình gài đạn cho bạn coi nè Nó gài đạn nhanh hơn so với bình thường luôn nhưng mà mình thì cũng chưa có bắn cái này nhiều à, ok đấy đấy đấy ôi rồi lại chạm mất máu đi Ở thanh niên nó đây rồi ủa đây rồi chưa kịp làm gì mà nãy mình thấy có một thanh niên bên đây à đấy các bạn thấy không nó gài đạn rất là nhanh luôn anh ơi anh ơi Ôi ôi Chưa thấy người ta sử dụng M60 bây giờ hả à? M60 đó anh trai Đâu rồi ta Hình như còn một đứa nữa các bạn ơi Còn một đứa nữa đang bắn bên kia Ok hình như thì đây rồi Một đứa nữa hình như một đứa À Anh trai à M, M, M60 với tôi anh trai Trời đất ơi Ôi khổng M60 này bắn đã thật sự các bạn ơi mình nói thiệt với các bạn luôn là hồi xưa mình chưa có bắn cái cây này mà kiểu bắn nhiều ấy Và bây giờ mình bắn nhiều thì mình mới thấy cái skin này nó lợi hại đến cỡ nào Tại vì á, là mình nói thiệt luôn cái cây này hồi xưa á Tôi bắn á, nó cứ kiểu cài đạn tôi thấy nó cứ chậm chậm thế nào ấy nó thật với anh em luôn là hồi xưa tôi bắn cái cây này tôi cứ cảm giác là nó cứ chậm chậm thế nào ấy, nhưng mà bây giờ bắn thì có vẻ ngon hơn nhiều rồi này bây giờ bắn thì nó có vẻ gọi là khá là ok luôn rồi này ok tiếp tục nha tiếp tục nha đây là trận thứ ba rồi một trận nữa thôi là thắng rồi đấy chơi một trận nữa thôi là thắng nhá rồi à à à đau chưa đau quá ui cú bò à vãi thì ninh chơi cú bò ạ à. được ok bạn luôn nho bây giờ bạn muốn cú bò thì mình xuống mình chơi bạn luôn này cú bò quên mất là anh còn cái giáp hả Quên mất là mình còn cái giáp sao Ok còn một thanh niên ở đây nữa Còn một thanh niên ở đây nữa Mình nhớ có một thanh niên nào đó ở đây Tôi đang cố gắng muốn hết sọt anh em à Nhưng mà có vẻ như là tôi không có quen sọt lắm Tôi không hết sọt được khẩu này được Hình như khẩu này thanh niên này trên đây cũng đang bắn M60 mươi sao ấy Ê à, bạn ơi Ê à, ê à Ê à, devil Yes Booyah Được không anh em Lại bảo không được đi Quá là được luôn <laughs> Và đó cũng chính là khẩu gọi là M60 của chúng ta anh em ơi Thì cảm ơn anh em đã xem video này Và nếu mà anh em yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắp cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh Free Fire của tôi nha anh em ơi Nói chung là theo tôi đánh giá thì cái khẩu M60 này nó khá là ngon các bạn à Thực sự là mình thấy nó khá là ngon luôn đấy và đặc biệt nữa là tôi không biết sao nhưng mà cái trận ngày hôm nay của tôi chơi thì cũng được uh, gọi là fan gánh hơi nhiều cũng được uh, nói chung là cũng được cho anh em trong team gánh hơi nhiều nên là cũng chả có kiểu